và trong khi đó Pháp đã ăn Ba Lan với cách biệt 3-1 thì anh em thấy thành tích của Anh đang rất cái phong độ đang rất là cao nha. Thì từ đầu trận tới giờ Anh chưa có một cái cái trận nào để thua anh em từ hòa tới thắng và trong khi đó thì Pháp đã để thua Tunisia với tỷ số 1-0 trong cái trận vòng cuối của vòng bảng nha anh em thì phong độ của hai này đang rất là cao thì cái trận này rất là hấp dẫn các anh em dặn này giống như cái trận chung kết sớm vậy đó hai đội ờ, đang gặp nhau thì anh em thấy cái thành tích mà trong cái những cái dòng bảng của World Cup tới hiện tại thì thằng Anh nó đang có cái phong độ tốt hơn thằng Pháp nha anh em hiện Pháp có 3 trận thắng và một trận thua thì Anh đã có 3 trận thắng và một trận hòa Hòa trước Mỹ thì cái bảng đấu của Pháp thì ờ, cũng không có cái gì là gọi là có đội bóng mạnh anh em còn bên phía cái bảng đấu của Anh thì Anh đã gặp xứ Wales nè gặp Mỹ nè gặp Iran Iran thì yếu nhất rồi Mỹ thì cũng có cái phong độ rất là tốt cầm hòa được Anh và Anh không có bị thủng có bị thủng lưới hai bàn với Iran nha anh em còn Pháp Pháp thì đá hầu như cái trận nào cũng có cái bàn thủng lưới hết nè cái hàng công cũng rất hay và cái hàng thủ cũng không hay cho mấy nha anh em còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em cũng thấy Pháp gặp Anh thì cái trận gần nhất trong 2017 nha là Pháp đã thắng à, Anh với tỷ số 3-2 thì cái trận trước đó 2015 thì Anh đã thắng Pháp với tỷ số 2-0. Còn trước đó nữa thì quà anh em thì cái trận này hai này giống như là kỳ phụng địch thủ vậy anh em, không bắt phân thắng bại. Mình cho anh em xem cái trận gần nhất của Anh và Pháp diễn ra vào năm 2017. Thì cái trận này Pháp thắng 3-2. Anh em thấy cái Pháp đã bị cái thẻ đỏ lúc ấy ở ừ, đúng Pháp bị thẻ đỏ lúc phút 48 nha anh em. Pháp đang ăn với tỷ số 2-1, Pháp mới bị thẻ đỏ và hai điều Hurricane gỡ là uh, ờ, trái bên và trong khi đó tới phút 78 thì Pháp đã gỡ lên 3-2 thì đã thiếu người nhưng mà cái phong độ cũng rất là tốt còn góc góc thì tới 10 quả lên anh em trận này anh em cũng có thể nằm mã tài góc nha hoặc là anh em nằm à, anh chấp góc cũng được mà cái trận này là do có thẻ đỏ thì anh em không có nên quýnh cái mã góc bằng anh thì anh em có thể vào cái mã tài góc thẻ thì cái trận này anh em cũng thấy rồi có một thẻ đỏ thì hai này giống như kỳ vòng địch thủ thì anh em có thể đá cái mã tài thẻ được thẻ đỏ là quy ra bằng ba cái thẻ vàng anh em và anh em thấy đây là hai cái thẻ vàng năm cái thẻ vàng một trận đấu ra cho anh em bèo cũng là ba thẻ vàng thôi ba hoặc ba thẻ rưỡi thì anh em có thể vào mã tài thẻ được nha thì lúc đó cái đội hình mà của um, Pháp thì anh em thấy uh, à, Mbappe là đá hàng công cao nhất với Giroud nha thì Dembele này là Ngolo Conte uh, Pogba thì anh em thấy cái đội hình của Pháp lúc đó toàn là những siêu sao rất là mạnh nha còn bên đây lúc mà cái đội hình của bên phía đội tuyển Anh thì anh em thấy chỉ có hàng công cao nhất là Harry Kane và Dele ali và Sterling thì bây giờ hiện tại cái hàng công của bên phía đội tuyển Anh đã bổ sung thêm những cái cầu thủ anh em cũng thấy đây là cái đội hình của trận đấu Anh và Pháp thì anh em thấy bên phía đội tuyển Anh thì có cái chơi sơ đồ 343 thì hàng công cao nhất là Phil Foden và Harry Kane và Boca Saka nha. Thì cái năm nay Anh được bổ sung thêm rất là nhiều cầu thủ đang nổi tiếng ở ngoại hạng Anh thì anh em thấy cái trận này rất là khó bắt cho những anh em nào mà chơi kèo nha. Còn bên phía Pháp chơi với sơ đồ 433 4231 thì hàng công cao nhất là Giroud. Phía dưới cánh phải là có Dembele. Cánh giữa dưới Giroud là có Griezmann và Mbappe đá cánh trái thì anh em thấy cái hai cái đội hình rất là cân bằng nha rất là nhiều cầu thủ nổi tiếng đang à, đá cho các à, câu lạc bộ lớn tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này á thì anh em thấy cái tỷ lệ kèo đây là cái tỷ lệ kèo của nhà cái đưa ra là pháp chấp 0,25 nha anh em tài xỉu 2,5 thì cái trận này anh em cứ nằm anh cho mình nha anh em anh em nằm cái đội tuyển Anh cho mình tại sao mình phiên anh em nằm cái đội tuyển Anh thì anh em thấy cái phong độ của hai thằng này đang rất là ngang tài ngang sức với nhau thì Anh cũng rất là nhiều siêu sao Pháp cũng rất là nhiều siêu sao thì cái trận này mình dự đoán á hai thằng này nó sẽ vào tới trong hiệp phụ luôn anh em còn nếu á, mà anh có ăn nếu mà có thể là anh nó sẽ ăn luôn anh em thì còn Pháp Pháp thì mình đang không có đánh giá cao cho mấy nha anh em thì mình đang đánh giá cao cái đội tuyển Anh năm nay sẽ là vào sâu tới chung kết luôn thì cái này theo là mình dự đoán cho tất cả anh em thôi nếu mà anh em nào bắt Anh thì anh em cũng có thể lót là cái mã tỷ số 1-0 dành cho Pháp đó là cái tỷ lệ mà cho anh em đỡ thua tỷ lệ thua thấp hơn và tài xỉu thì anh em chờ vào hiệp đấu chờ vào hiệp đấu anh em có thể đánh những mã rung mà mình báo cho tất cả anh em trong nhóm thì tới giờ thi đấu là mình gửi kèo trực tiếp cho tất cả anh em thì mình đang xem trực tiếp trận đấu và mình nhận định mình bình luận luôn anh em thì cái đó là mình đẩy kèo trực tiếp cho anh em thì anh em không có sợ về cái vấn đề mà những cái mã kèo rung mã kèo trực tiếp góc rồi đấy thì mình sẽ nhận định bình luận trực tiếp cho tất cả anh em còn tỷ lệ kèo góc anh em thì kèo gốc là Pháp chấp 0,75 và tài xỉu gốc là 8.5 thì anh em có thể vào cái mã kèo tài gốc được nha. Thì anh em thấy trong cái lịch sử hai này gặp nhau đã ra tới 10 quả gốc và góc nghiêng về các cầu thủ Anh thì anh em có thể vào cái mã tài góc 8.5 và anh em vào thêm cái mã Anh chấp góc cho mình nha anh em. Anh chấp góc hiệp 1 thôi. Còn à, cho anh em xem cái mã kèo thực tế nha. Đây Anh và Pháp. Anh em có thể đánh vào cái mã Pháp chấp 0,25 nhưng mà anh em ăn có 8 có thể khi tới giờ khi đấu thì hai này nó sẽ đá đồng anh em hai này sẽ đá đồng và tài xỉu thì 2,25 thì hiệp 1 anh em cứ nằm theo cái mã ờ, xỉu anh em xỉu hiệp 1 nha xỉu hiệp 1 một trái ăn 73 ăn ốm nhưng mà mình vẫn có nằm còn anh em có thể vào cái mã tài góc 8 trái rưỡi ăn 89 nha hiệp 1 thì ờ, anh em cứ vào mã tài góc hoặc là anh em vào cái mã anh chấp góc à, ờ, anh được chấp góc nha anh em thì trận này là anh chấp góc anh nó chấp 0,25 và tỷ số thì anh em lót cái mã tỷ số không đều nè anh em ăn được 8.7 hoặc là anh em lót cái mã tỷ số Pháp ăn 10 thì anh em ăn được uh, à, 7 chấm nha thì cái trận này nếu mà đội tuyển Pháp vô một bàn thì anh sẽ vô lại một bàn anh em hai hai này nó sẽ ờ, nếu mà có một bàn thắng sớm thì sẽ tương lai nổ tài rất cao nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận siêu kinh điển của Anh và Pháp thì nếu mà anh em nào đang chơi ngoài không thể chơi được những mã kèo này anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo cho mình là 0937318970 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký cái trang đưa anh em vào nhóm để anh em chơi được những mã kèo hiệu quả nhất nha thì hiện tại cũng có đã có rất nhiều anh em ngày hôm qua đã về liên hệ qua cho mình để mình đưa tất cả anh em vào cái nhóm để chơi những mã kèo hiệu quả nhất rồi thì anh em nào mà cứ quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang và đưa anh em vào nhóm để chơi còn mình khuyên những anh em nào mà có dự định đăng ký trang mà để nạp 100 hoặc là 50 hoặc là 150 gì đó thì những anh em đó để nên để cái số tiền đó để anh em đi uống cà phê hoặc anh em ăn một tô phở thì nó sẽ béo nó, nó mập hơn chứ để anh em nạp vào chỉ có 100 hoặc là trăm rưỡi anh em nạp vào anh em chơi cũng chả có hiệu quả gì anh em chơi một cái mùa giải lớn thì anh em chơi anh em cần phải đánh lớn thì trong nhóm của mình không có ít có anh em nào mà nạp một hai trăm vào chơi thì uh, chơi đạp ít nhất cũng bèo một triệu hoặc 500 anh em mới chơi được nhiều mã kèo chứ anh em nạp 100 vào đánh ít nhất là 100 ngàn thì anh em nạp vào anh em đánh được một mã rồi mã sau anh em xả kèo không được đó cái là đó, quan trọng là vấn đề thì anh em nào cứ xem xong video mà thấy hay để lại cho mình một bình luận hoặc một lượt like có thể là một lượt đăng ký thì để à, anh em mình ra video sau anh em nhận được video sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau